Xin chào tất cả mọi người Xin giới thiệu với mọi người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 nha đó trời ơi gần được một triệu subscribe anh em ơi cảm ơn anh em rất là nhiều nha đó thì mà mấy bạn ơi mấy bạn thấy sau lưng mình có gì không đây mình cho bạn xem nè sau lưng của mình xin giới thiệu bạn đây chính là những con thú cưỡi mới của mini world các bạn ơi đây bạn nhìn nè đó ngầu chưa ngầu chưa đây đây chính là những con chuột hamster nha các bạn đó những con chuột hamster nè và ở đây có bốn con chuột hamster và bốn con chuột hamster này nó nó sẽ đứng ở ở dưới đất và chúng ta sẽ để những cái ghế lên trên những cái lưng của những con chuột và chúng ta sẽ cưỡi trên những con chuột hamster này các bạn ơi Đó nhìn ngầu chưa ngầu chưa Nhìn siêu ngầu luôn Mà đặc biệt nha là con thú cưỡi này các bạn là sẽ ngồi được hai người luôn nha Có đến tận hai chỗ ngồi luôn các bạn xem nè Đây chẳng hạn như con này đi Bạn coi nè đó nó có đến tận hai chỗ ngồi luôn vậy chúng ta có thể ngồi bên đây và một người bạn của chúng ta ngồi ở ở bên phía bên trái của chúng ta nữa đó vậy có thể ngồi được hai người luôn đó cực kỳ đẹp luôn nha các bạn nha và đây chính là một cái con thú cưỡi mới của Mini World và nó sắp ra mắt các bạn ơi chứ hiện tại thì nó chưa có ra mắt nha các bạn. Đó, thì à, đây mình sẽ review cho các bạn xem về con thú cưỡi này nha. Đó, ok. Thì mới đầu thì mình vào đây nè thì mình để ý nha là ở đây có hai con chuột hamster là cực kỳ đẹp luôn bạn thấy không nè. Con màu nâu nè, con màu xám nè. Hai con này nhìn cái mặt của nó cực kỳ dễ thương luôn. Rồi qua con thứ ba là con này con này thì nhìn cái mặt của nó nhìn nó hơi kiểu nhìn nó xấu xấu thế nào bạn ơi nè thấy không nhìn nó nó không giống con chuột mà nhìn nó giống con mèo hơn bạn ạ à. trời nè nó cái lỗ tai của nó với lại cái màu da của nó cái màu lông chứ nhầm cái màu lông của nó nhìn y hệt như con mèo luôn bạn ơi không có giống một cái con chuột hamster tí nào cả với lại là mình thấy nó cũng không dễ thương nữa mình thấy hai con bên này nhìn nhìn dễ thương hơn nè còn con bên này nhìn không dễ thương chút nào hết để mình xem coi chơi chơi cái, cái gì vậy mọi người ơi mọi người có thấy gì không mọi người hình như là con chuột nó đang xì hơi các bạn ơi các <laughs> bạn ơi bạn nhìn nè hình như là con chuột nó đang xì hơi các bạn ơi trời ơi cái gì mà sao tự nhiên ở chỗ này nó có có cái có cái mông của con chuột nè sao nó bốc khói các bạn ơi nó xịt xịt xịt, xịt khói đây nè trời ơi con chuột này mất vệ sinh quá nó xì hơi các bạn ơi kinh vãi kinh vãi <laughs> gớm qua gớm qua ok để mình xem coi à, đầu tiên mình sẽ cưỡi thử con chuột à, hamster à, ngồi ở trên ghế bằng tre anh em à, đây wow Nhìn ngầu quá bạn, bạn coi nè Đó, nhưng mà con này thì nó đi hơi chậm mấy bạn ơi Nó đi nhìn khá là chậm Wow, mà cũng đẹp nói chung là cái ghế này mình thấy là nó cũng khá là đẹp mấy bạn ạ à. có mấy con chuột hamster nhìn khá là dễ thương ok rồi để mình xem con ờ, chuột tiếp theo nha chuột tiếp theo chính là chuột hamster ghế level 2 thì cái level 2 này à, chúng ta đã có thể chạy được hai người các bạn ơi đó là có nghĩa là mình ngồi một bên và bạn của mình sẽ ngồi một bên mình có thể kêu kêu Sammy hoặc là anh dịch nè hoặc là Kairon hoặc là bất cứ ai có thể ngồi kế bên mình luôn đó nhìn ngầu các bạn nhìn cực kỳ ngầu luôn và con chuột cấp 2 này thì nó đi nhanh hơn con chuột cấp 1 các bạn ơi đó thấy không đi nhanh hơn nha đó Wow, và con chuột cấp 2 này mình thấy nó cũng dễ thương hơn gọi là con chuột cấp 1 nữa. Đó, bởi vì là con này thì nó nó nó có thêm một cái áo choàng màu đỏ trên lưng nữa bạn. Người ta gọi đây chính là chuột cô bé của hoàng khăn đỏ. <laughs> Người ta đây là chuột của hoàng khăn đỏ bạn ơi. Ui nhảy nó nhảy kìa, nó nhảy kìa. Nó nhảy tưng tưng các bạn. Đó. Cái này ta gọi là chuột hoàng khăn đỏ nha. Rồi ok, để mình xem coi con à, tiếp theo là con level 3 để coi coi nó có gì khác những con còn lại nha. Con level 3 này thì à, mới đầu mình đánh giá là cái ghế của nó nhìn khá là đẹp các bạn ơi đây cái ghế của nó nè Nhìn đẹp ơi là đẹp luôn Nhưng mà con chuột thì không đẹp chút nào cả Con chuột nhìn y hệt như là con mèo vậy đó Không đẹp gì hết Mà sau lưng của nó còn xì hơi nè bạn coi này thấy không Cái đít nó xì hơi xì hơi xì hơi nè Trời thúi quá thúi quá trời ơi quá ghê quá Ok ngồi anh thử nha Wow cái ghế này ngồi thì phải nói là cực kỳ ngầu luôn các bạn ơi thấy không ngầu ớn không Wow, Sammy mà ngồi kế bên mình nữa là nhìn chẳng khác gì đám cưới luôn các bạn Trời nhìn cực kỳ ngầu luôn nha Hai hai người con trai con gái mà ngồi chung với cái ghế này á Là nhìn y hệt như là đang làm đám cưới luôn á Nhìn cực kỳ ngầu luôn Wow, nó còn có những cái bông hoa nó rơi rơi rơi, rơi trên đầu của bọn mình nữa kìa anh em thấy không Wow, đẹp vậy Wow, nói chung là cái ghế cấp 3 này là mình thấy là nó đẹp nhất nè Nhưng con chuột không đẹp tí nào hết Con chuột nhìn xấu à, không hề đẹp tí nào luôn Ok rồi, để mình xem coi à, trong con map này á không chỉ là chỉ có những con thú cưỡi này không đâu nha các bạn mà nó còn có những thứ rất là hay nữa mà nó nằm trong kho đồ này mình sẽ cho các bạn xem nha One hour later. Ok bạn ơi, thì vừa rồi chúng ta đã vừa gọi là xem thử những con thú cưỡi ở trong mini world Đó thì mình đã test xong rồi thì mình thấy rằng ở trong cái map này á Không chỉ chỉ có những con thú cưỡi đó đâu nha Mà nó còn có thêm những cái vật phẩm mới nữa nè anh em ơi Đó, cái map này cực kỳ hay luôn Không chỉ là chỉ có thú cưỡi đâu mà nó còn có thêm những cái vật phẩm mới nhìn rất là lạ luôn Đây, mấy con chuột nằm ở bên dưới cùng nữa bạn Đây, những con chuột này mình sẽ cho bạn xem nha Đây, đó, mình có thể chịu hồi những con chuột nè Đó, và trong những con chuột này á là mình còn có thêm những cái khác nữa nha bạn xem mà chẳng hạn như là có những cái cây cây cây cây cây gậy nhìn giống y hệt như cây gậy của thủy thủ mặt trăng luôn nè đó rồi còn có thêm cả robot nữa nữa bạn ơi wow có cả robot luôn có người tuyết luôn nè đâu để mình thử chịu hồi đó coi ui một con người tuyết to đùng luôn bạn ơi trời ơi nhìn nè ôi bạn bạn coi coi cái khuôn mặt của nó nhìn ghê vậy ui nhìn gớm vậy ok rồi để xem coi còn con nào khác không đây là siêu nhân robot nữa bạn ơi Wow Ui, hình như là cái skin này là nó nó nó, nó chưa có ra mắt đâu bạn ơi. Hình như trong đây nó có trong cái cái cái cái map này là nó có tất cả những thứ mà Mini World không có luôn á. Rồi ok để xem con con con tiếp theo coi. Wow, con này nhìn ngầu vãi. Bạn coi nè, con robot này là nhìn siêu ngầu luôn nha. Trời trời trời trời. Trời ơi, con robot này nhìn ngầu vãi nhìn nè, có màu đỏ, màu xanh mà mình thích luôn nè. Nhìn ngầu vãi. Ôi trời ơi trời, con map này coi bộ hay nha, có nhiều thứ hay vãi. Ok để mình xem tiếp coi trong đây là hồi nãy là mình có thấy nó có thêm cả những cây súng đó nè ồ để mình lấy thử mấy cây súng nha còn này là gì đây cái này là trứng rồng hả sao có nhiều thứ nhìn lão của ta đâu chịu hồi thử coi ui, không phải trứng rồng mà là quả bơm bạn ơi ui trời trời ơi hóa ra không phải là trứng rồng mấy bạn ơi mà đây chính là một quả bơm wow wow wow cái này là bơm à đâu mình thử lại coi cái quả này là quả gì đây quả này là quả cầu lửa hả à quả cầu lửa trời có quả còn là quả bơm nữa chứ rồi để mình xem cây súng này là làm được gì nha mình đang cầm trên tay là một cái súng sập shotgun nữa bạn ơi Cái súng này không biết có làm được gì không nhỉ Để mình thử nha Ui Trời ơi bắn một phát là chết người luôn Đâu thử coi Bùm Rồi chết queo luôn Bùm Bùm Bùm Bùm Trời ơi chết hết luôn bạn ơi Cây súng này xịn phải Ok Rồi để mình xem coi cây súng còn cây súng nào khác nữa không nha Ok rồi, mình sẽ thử sử dụng cây súng cua cool nè các bạn ơi Cây súng này mình thấy nó khá là nhỏ nè Không biết nó có mạnh hay không đây Mình sẽ thử sử dụng nha Bùm Ui Ui Nó chiếu ra cái ánh sáng gì nè bạn ơi Wow Ui Cái súng này hơi bị ghê nha Đâu lặp lại lại coi Băng Ui ui ui ui Bum Trời ơi Cây súng này dính vô người nào là người đó sẽ bị nổ tung mấy bạn ơi Bạn coi nè Bắn vô đầu mày nè Ui Trời ơi banh sát luôn Ghê vậy Ui tính ra là cái súng này nhìn nhỏ nhỏ vậy mà ghê lắm nha Không phải hơi hề yếu đâu nha Thấy không Ui Bắn lũng đất luôn bạn ơi bạn coi nè Wow Cây súng mạnh dữ Bắn lủng cái đất luôn Ghê phải ghê phải Trời con map này coi bộ gọi là uh, Hơi bị hay luôn nha Có nhiều vật phẩm nhìn lạ vãi. Ok để mình xem coi Còn gì khác nữa không Trong con map này mình thấy là nó có thêm cả ờ, Những cái cây súng vật phẩm bình thường nè Nhưng mà cây súng này không biết có giúp được gì không ta Ui Trong đây có hai con mực nè Ủa nhìn mấy con này lão ta đâu để mình thử chịu hồi đó coi coi con này là con gì Mình thấy con này lão để mình chịu hồi thử nha Đấy Bùm Wow Một con mực nữa bạn ơi ui lần đầu tiên mình thấy được con con con mực trong mini world luôn á <laughs> wow từ trước giờ mình chỉ thấy cá thôi chứ mình chưa bao giờ thấy mực luôn bạn ơi đâu để mình thử mình đổ nước xuống coi mình thử mình lấy nước mình đổ xuống coi coi nó có bơi được không nha wow con map này hay vậy ta tính ra hôm nay mình tính vào đây để mình test thú cưỡi cho bạn xem ai về đâu mình thấy được uh, thêm một số những con mod rất là lạ luôn mình chưa gặp bao giờ luôn ok sẽ đổ nước ở đây nè mình sẽ đổ nước ở đây xong mình thả con mực xuống nha ok chịu hỏi con mực ra nè ơi bùm Ồ, oh, con mực này các bạn ơi Wow Con mực này nhìn siêu lạ luôn bạn ơi Mình chưa gặp bao giờ luôn á uh, Trong mini world cũng có mực nữa hả ta Lần đầu tiên mình biết luôn á Đâu để mình xem coi con mực tiếp theo là con gì đây Quay Trời trời trời Con mực gì đâu mà to đùng vậy Trời ơi con này hình như cũng là con mực mấy bạn ơi Nhưng mà con mực này nó to khổng lồ luôn Vãi nồi to thế Oh my god Kinh thiệt chứ Rồi để mình xem tiếp nha Còn gì khác đâu không ta con map này hay ghê luôn á Trong đây mình thấy nó có rất là nhiều thứ rất là lạ luôn anh em ơi à, Chẳng hạn như cái chìa khóa nè Mình chưa thấy bao giờ nè Có cả chocobo luôn đó bạn Wow lạ vậy Cái chìa khóa này làm được gì đâu ta Để mình thử coi ui, Chìa khóa này nó chịu hồi ra một ông già bạn ơi À không Nó chịu hồi ra một nùi người luôn Chứ phải là một người bạn ơi Trời Chịu hồi một lần cả nùi người luôn Đợi thử lại coi Hey Ồ oh. Trời đông vậy cái gì đâu mà đông vậy chịu hồi nó một lần cả nùi người luôn <laughs> ok rồi để xem thử con chocobo ok con chocobo có chịu hồi để được con chocobo nha bùm nè ôi wow chịu hồi được luôn nè ơ nhưng mà khoan hình như con chocobo này nó hơi lùng các bạn ơi mình nhớ con chocobo này nó, nó to lắm mà sao con chocobo con chocobo này nhìn nó lùng nó lùng tịt mà nó nhỏ nhỏ xíu à kỳ vậy rồi mình thử cưỡi cái coi Ô vẫn cưỡi được nha bạn nha Mặc dù em Chocobo này nhìn khá là nhỏ Nhưng mà vẫn cưỡi được nha <laughs> Lần đầu tiên trong cuộc đời mình thấy một con Chocobo nhỏ xíu vậy luôn các bạn ơi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 share nè và nhớ đốc subscribe đăng ký họ cho kênh youtube của mình giúp cho mình máu bao đẹp được một triệu subscribe anh em còn bây giờ thì mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây đây bye bye yêu anh em vãi nồi tạm biệt